Kính chào quý cô chú anh chị cùng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Sĩ Thánh BDS Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 2022 Trên đường đi đoạn con từ Vĩnh Lục B xuống Maxima Cộng Hòa Sĩ Thánh sẽ review cho quý cô chú anh chị một số cây xăng trên đường đi Và cây xăng đầu tiên đó là cây xăng à, trên đường Võ An Vân, cây xăng Bình Minh nha các bạn Mời các bạn cùng theo dõi Đây là đường Võ Văn Văn Cây xăng Bình Minh ấp 3 Vĩnh Lục B Bình Chánh các bạn Cây này thì là đóng từ sáng tới giờ luôn nha Lúc này là 7 rưỡi 8 giờ rồi các bạn ạ Các bạn xem này Cái này mà chờ chắc tới ngày mai luôn quá Wow Bữa nay cái sáng bình minh rồi vân vân Chờ tới ngày mai luôn Ôi giời ơi, ghê không? Tiền tiêu không có bao nhiêu Để cho tới săn máy còn chứa đồ được nữa rồi Trời đang mưa to Tối ngày 10 tháng 10 2022 các bạn ạ đó, vâng, và đây là cây xăng khu công nghiệp Vĩnh Lộc các bạn cây xăng khu công nghiệp trời mưa cho nên cũng không đông lắm trời mưa đủ hay cây xăng này không đông lắm này phá đổ được này có đổ được ha đổ được cái răng này đổ được đổ đài đi máy ở đây không đổ bố không đổ à cái này không đổ rồi sao rồi thôi rồi còn cây xăng này thì hết xăng không đổ thảo nào không có người trời ơi thấy vắng vào anh ơi nó không đổ các bạn ơi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 chứ mình qua hai cây xăng ở bên đường võ văn văn thì rất là đông rồi vâng và như vậy là đã kẹt xe rồi các bạn ạ đây là đường vào cây xăng trên đường lê trọng tấn khu công nghiệp tân bình nha các bạn không biết mình có chạy qua được không đây cảnh tượng người dân chờ đổ xăng đây các bạn xếp hàng để vào cây xăng mình đi qua hai cây xăng ở đường võ văn vân thì rất là đông rồi không thể vào đổ được bây giờ là mình chạy sang lấy trồng tấn thì trên đường đi đón con ở cộng hòa đây các bạn nhìn đây cảnh tượng người dân vào xếp hàng vào để đổ xăng đây các bạn và đây là cây xăng petrolimet khu người tân bình trên đường lấy trồng tấn vâng các bạn thấy không xếp cỡ này thì bao giờ cho tới lượt mình đổ đây wow wow cái này thì làm sao mình đổi đây ôi trời ơi đông quá đã đông ôi rồi ơi xếp hàng này bao giờ cho tới lượt mình đây thôi thì chạy xuống đón con rồi chút xíu về vào đổ có được không các bạn thấy không ạ quá trời đông còn hơn cả thời bao cấp nữa các bạn ạ có xe cũng khổ không đủ thì không có ờ, xăng mà chạy bây giờ đi đón con đi học đi hành đi làm lấy ờ, đây người dân vô ra tấp nập kẹt cứng đường luôn bây giờ thì mình chạy ờ, xuống một vài cây xăng khác ở trên đường cộng hòa nha các bạn bây giờ thì mình ra cái xăng chế lần viên và, vâng, và đây là thị thành đang ở trên đường tây thành ngay góc à, Tây Thành trên CN1 thì à, cũng có một cây xăng đó là cây xăng của khu nghiệp Tân Bình luôn nha các bạn trời hiện tại thì là đang mưa nhưng mà người dân vẫn là xếp hàng rất là đông đông cực kỳ đông luôn các bạn các bạn nhìn này Thanh ở bên này đường nhìn qua đó các bạn rất là đông để Thanh à, đưa xe qua bên đó chạy thẳng cho các bạn xem nha vâng đây ngay ngã ba luôn và cũng rất là đông với cái thế này thì cũng không đổ được xăng rồi ôi giời ơi đông quá thế này thì làm sao mà đổ xăng đông lắm các bạn ạ như vậy là thì thanh cũng phải đi luôn chứ không thể vào đổ được nữa rồi bây giờ mình chạy sang cái xăng của chế lên viên coi xem có đông không vâng và đây là đường chế lan viên xăng năm nay tăng nhiều à, tân phú nha các bạn đây cũng có một cây xăng không biết là cây xăng này có đông không à, vâng như là cây xăng này cũng đông vâng cũng rất là đông các bạn ạ các bạn nhìn đây kiểu này thì thủy thanh cũng lại không thể chờ đổ xăng được đó rồi mình chắc phải chạy đi ra hướng cộng hòa thôi các bạn ơi trời ơi hiện tại là 7 giờ tối ngày 10 tháng 10 2022 cây xăng đông ơi là đông mình chắc đi luôn thôi qua 7 giờ 20 phút rồi thôi không thể chờ được nữa đi thôi cho dù là trời rất là mưa Vâng và đây là cây xăng ở trên đường à, Trường Chinh Trường Chinh cây xăng này thì không được đông lắm các bạn ạ Cây xăng này cũng đông nhưng mà không đông lắm Bây giờ mình sẽ chạy sang à, cây xăng à, mũi tàu Cộng hòa Trường Chinh nha các bạn Ở đây còn một cây xăng nữa Hiện tại là 7 giờ 20 ngày 10 tháng 10 2022 Mình sẽ quay cây xăng ngay mũi tàu Cộng hòa Trường Chinh cho các bạn xem Xem cây xăng này có đông không nhé. đây là cái xăng mũi tàu cộng hòa trường chính nha các bạn van đá này các bạn nhìn đây đông không ạ à? vâng rất là đông cũng không thua kém gì cây xăng mũi tàu cộng hòa trường chính các bạn ơi đông lắm ở bên phía đường là panda xe chờ thế này bao giờ tới lượt mình đổi xăng đây thôi đi đón con khuya về đổ hiện tại thì chị Thánh nó ở đường Cộng Hòa ngã ba Tân Kỳ Tân Quý chạy lên góc à, mũi tàu à, Tấn Hải và đường Cộng Hòa ở đây cũng có một cây xăng các bạn nhé mình xem cây xăng này có đông không hình như cây xăng này đóng cửa luôn rồi các bạn ơi rồi xong phim cây xăng này đóng cửa luôn các bạn ạ à không còn xăng để bán nữa này các bạn thấy không đóng cửa luôn chất đốt đồng nai đóng cửa luôn các bạn ơi đây là e thao này phường 13 quận tân bình vâng và đây là góc à, hoàng hóa thám và cầu à, vượt cổng hoa nhé các bạn cũng có một cây xăng và cây xăng này cũng rất là đông luôn ngay góc à, hoàng hóa thám và cầu vượt cổng hoa các bạn đi hướng từ mũi tàu xuống Trời ơi, đông thế này thì bao giờ mà đổ đến lượt mình đây Trời ơi, như vậy thì lấy xăng đâu mà đổ xe mà chạy được các bạn Đông không? Quá trời đông luôn Chắc chờ tới sáng mai luôn các bạn ạ Quá trời đông, trời đang mưa Bây giờ là bảy rưỡi rồi bảy rưỡi rồi, ngày mùng 10 tháng 10 2022 các bạn ạ Ôi giời ơi, cầu vượt Hoàng Hoa Thám đấy quá trời đông luôn Đường Cộng Hòa ngay lúc này vẫn kẹt xe thế này các bạn Xăng thì không có chỗ đổ Mà đường thì kẹt từ đầu đường về cuối đường Ôi giời ơi Bạn thấy không Kẹt cứng luôn Xe hơi xe máy ở đầy đường luôn Xăng dầu thì không có chỗ đổ